Có thể thấy phong độ thi đấu của đội chủ sân Anfield đã được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây. Cụ thể là 4 cuộc đấu gần nhất, họ đã bất bại với 3 thắng 1 hòa, trong đó có trận thắng 2-0 trên sân của Newcastle. Mục tiêu duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Juven Club ở mùa giải năm nay chỉ còn là Premier League khi mà cả cúp FA họ cũng đã bị loại và đã thua 2 năm trên sân nhà trước Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tại mặt trận chính ngoại Anh, Salah cùng các đồng đội thi đấu với phong độ thất thường và đang thất thế trong cuộc đua top 4. Chi tiết, The Cup thắng có 3 lần, hòa 2 và thua 3 ở 8 vòng đấu mới đây. Lúc này, họ chỉ đứng vị trí thứ 6 và kém top 6 khoảng cách 6 điểm, song đết hơn một trận. Về tình hình lực lượng, Liverpool Luis Diaz, Hugo, Calvin, Ramsey chấn thương, Arthur, Naby Keita, Joe Gomez không chắc có thể thi đấu. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp vốn đã quen với việc thiếu hụt nhân sự ở mùa giải này, nên cơ hội sẽ tới tay những cầu thủ trẻ như uh, à, Bajitic, Elliot cho màn so tài sắp tới tại Anfield. Phía bên kia sân, Manchester United đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất kể từ khi huấn luyện viên Alex Ferguson không còn dẫn dắt. Cụ thể hơn là chỉ trong thời gian ngắn gần đây, quỷ đỏ liên tiếp có những trận đấu ấn tượng thể hiện bản lĩnh của một ông lớn. Đó là cách họ đánh bại Barcelona ở vòng playoff Europa League, thắng thuyết phục Newcastle để đăng quang tại Carabao Cup và gần nhất là ngược dòng đánh bại West Ham United ở vòng 5 cúp FA. Tại Premier League, đội chủ sân Old Trafford cũng đã bất bại 4 vòng đấu gần đây với 3 thắng 1 hòa, gần nhất là trận thắng vùi dập 3-0 trước Leicester City đang khác điểm để trụ hạng. Về tình hình lực lượng, ở trận đấu tiếp West Ham tại FA Cup, huấn luyện viên Ten Hag đã có những điều chỉnh về mặt nhân sự khi để rất nhiều cầu thủ đá chính ngồi dự bị. Nhưng ở cuộc so tài với Liverpool trong vòng 26 ngày 5 tháng 3 tới, chắc chắn Ten Hag sẽ phải đưa Varane, Casemiro, Martinez và Rashford trở lại đội hình xuất phát. Vì đó cần lực lượng mạnh nhất cho màn soi tài sắp tới với Liverpool bởi 3 điểm sẽ giúp họ gây sức ép cho Man City và Arsenal ở cuộc đua tới ngôi vô địch. thì anh em thấy với những nhận định trên thì ở thời điểm hiện tại nhà cái à, đang niêm yết cái mức à, Liverpool chủ nhà chấp 1 phần tư đấy thì cái tỷ lệ kèo này thì có cái gì đó mình thấy chưa có hợp lý và cũng như à, kèo nó đang nghiêng về cái mức đồng banh luôn em còn không biết gần tới giọng lăng tỷ lệ kèo nó thay đổi như thế nào thì cái tỷ lệ kèo này thì à, cuối video mình sẽ chốt lại cho anh em à, và mình thấy có nhiều cái bất ngờ ở nhiều cái à, anh em ờ, thấy là ờ, hơi bị kỳ đó thì ờ, điểm lại qua cái trong cái ngày hôm qua thì anh em hút được rất nhiều những cái mã kèo đó, đó là trận đấu giữa Dortmund đấy trận đấu giữa Nhật Bản và Trung Quốc đấy và trong khuôn khổ U20 châu Á tuy là cái hiệp 1 ấy thì thì thì uh, chúng ta thấy nó hơi khó nó hơi khó uh, khó lụm nhưng mà qua hiệp 2 chúng ta mới lụm được chúng ta mới gỡ kèo được anh em còn em báo ở ngoài hoặc là báo qua, qua cò thì anh có thể anh em gãy từ sớm luôn đấy có thể gãy từ sớm luôn đó đó là cái mà anh em à, chơi ở ngoài không có để không có à, những người chơi cùng có kinh nghiệm ta chia sẻ ta phân tích và cũng người ta đưa những cái mã kèo nóng trong trận đấu cho anh em được đúng chưa và còn lại thì trong cái à, ngày hôm qua đấy trong cái ngày hôm qua thì có rất nhiều anh em cũng hút được những cái mã kèo trong cái khuôn khổ à, khu khổ Bundesliga đấy thì à, mình có cho anh em à, những cái mã rung trong nhóm ấy đấy những mã rung trong nhóm và à, anh em cũng hút được những cái à, tham số rung ít nhất là khoảng hai nhịp một nhịp trong hiệp 1 và nhịp một nhịp trong hiệp 2 và chúng ta nằm à, đốt môn và chúng ta hút cái tài nữa đấy còn lại thì chúng ta gãy mỗi trận Napoli thôi đó bởi vì à, Napoli trận đấu này mình thấy khá là bịp nó rõ ràng là nhường điểm rõ ràng là nhường điểm anh em còn lại thì trong cái khu khổ à, Hoàng Anh đấy thì mình đã lên cho anh em rất nhiều mã kèo rồi anh em nào chưa xem em có thể vào xem và nhớ cho mình cái nút like nút đăng ký kênh đó và quay trở lại cái trận đấu này à, quay trở lại mình muốn hướng đến em đó là trận đấu giữa MU và Liverpool đây là một cái cặp đấu mình thấy à, rất là hay tại sao hay à, bởi vì anh em thấy là à, xét qua về cái phong độ của đội chủ nhà thì à, đặc biệt là cặp đấu này thì trong 4 mùa giải gần đây thì Liverpool hoàn toàn anh em để ý là Liverpool hoàn toàn lớn lướt uh, Manchester United đấy ở những cái chiều đại trước và đa số Liverpool lụm thôi đấy lụm liên tục luôn chưa kể trong những mùa giải gần đây thì Liverpool toàn thắng đó toàn thắng tại vì uh, ờ, MU từ khi uh, thay huấn luyện viên Alex Ferguson thì chưa định hình được lối chơi và các huấn luyện viên uh, thay nhau liên tục uh, bị sa thải thì chưa định hình được đó và tuy nhiên thì ở cái mùa giải năm nay thì mọi thứ đã thay đổi dưới thời của huấn luyện viên Erik ten Hag rồi. Đấy. Và ngay ở cái trận đầu ở, ở cái trận lượt đi thì thì ờ, chính MU cũng đã có chiến thắng trước Liverpool luôn ở với chiến thắng 2-1 và cái trận đấu này mình cho anh em à, hút được cái kèo Manu này anh em anh em xem lại nha đấy và không ai không ai có thể ngờ MU có thể thắng được cái trận đấu này và lúc đó Liverpool đang đạt được các phong độ rất là cao đấy và anh em nhớ Chiến thắng này đã giúp cho huấn luyện viên Ten Hag khẳng định cái vị thế của mình tại sân vận động Old Trafford và biến quỷ đỏ trở thành một cái đội bóng đáng xem nhất châu Âu mùa này. Bằng chứng là liên tục cái phong độ của Manchester United cực kỳ uh, cực kỳ thuyết phục trong khoảng thời gian vừa qua. Đấy. Tính riêng trong cái khuôn khổ ngoại Anh thì anh em thấy họ có 4 chiến thắng liên liên tiếp. Đấy, và từ đầu mùa giải tới giờ thì nói thẳng luôn là Manchester United đá rất là hay, rất là lì lợm và bản lĩnh. Đó. Và gần nhất thì có cái chiến thắng loại được Barcelona ra khỏi cúp C2 luôn. Đấy và thắng được West Ham 3-1 loại ngược dòng và uh, vô địch cúp liên đoàn Anh. Đấy và các cầu thủ Manchester United cũng như ban lãnh đạo và cũng như người hâm mộ đang à, rất là hưng phấn ở khi mà United ở thời điểm hiện tại không ai ngờ họ có thể là một đối thủ mà nằm trong cái top những đội đua vô địch luôn. Đấy, đua vô địch luôn nha anh em. Đấy chỉ uh, thua mỗi Arsenal tầm khoảng 10 điểm này chỉ cần uh, Arsenal mà mà xảy chân 3 vòng đấu liên tiếp đó thì nằm trong cái nhóm top 4 là được rồi đua vô địch thì còn khó nói ở thời điểm này nhưng mà nằm trong cái top 4 dự đội cúp châu Âu là ok lắm rồi đó và trước khi hành quân đến Anfield thì uh, ngoài cái sở hữu phong độ thăng hoa thì Man United cũng cho thấy họ là một cái đội bóng mà có chiều sâu đội hình đấy chiều sâu đội hình Bằng chứng là anh em để ý là trong cái trận trước uh, West Ham thì Man United cũng thay rất là nhiều những cầu thủ uh, dự bị ví dụ Lindelof này. Đấy, ít được đá chính, Harry Maguire, uh, Malaysia, đó, Sabitzer, Scott McTominay, đó, Garnacho vân vân. Thì làm cho uh, làm cho MU đã lì lộm rồi thì ngày càng khó đón hơn, không biết bắt bài. Đấy, không có không cho Juventus Club ở trận đấu này bắt bài được cho trận đấu nào luôn. Đấy, anh em thấy nếu xét về cái uh, ở thời điểm hiện tại thì cái lối đá của MU và cái cái cái việc sử dụng con người thì chúng ta rất là khó nắm bắt được huấn luyện Ten Hag sử dụng những cái cầu thủ nào trên sân và uh, sang hiệp 2 uh, ờ, thay đổi những cầu thủ nào nếu mà đá trong hiệp 1 không được đấy và cái đội hình ra sân lúc nào cũng biến hóa cả bởi vì cái nhân sự trên hàng công đang rất là ok và cái hàng thủ cũng vậy đó đấy và anh em để ý là đó là những cái gì mà mình muốn nói với anh em về cái uh, uh, Manchester United còn về Liverpool thì sao uh, Liverpool thì đang đứng trước viễn cảnh trắng tay luôn ở trong cái mùa giải năm nay uh, bởi cái đấu trường C1 thì cũng đã trận cũng đã thua Real năm hai rồi đúng không còn lại thì trong cái khuôn khổ cúp liên đoàn cũng đã bị loại cúp FA ấy cũng để thua Brighton với số 2-1 đó và tại cái mặt trận ngoại Anh thì uh, Mohamed Salah cùng các đầu đội đã thi đấu với cái phong độ cũng không thất thường, không thật sự ổn định, à, một cái phong độ thất thường. À, bằng chứng là họ có 3 ba trận đấu thì à, hòa hai và à, thua 3 trong 8 vòng đấu gần đây đấy tính luôn trong 8 lần nha anh em ở phong độ gì thì anh em thấy là khá là thất thường đó và lúc này thì à, Liverpool cũng chỉ đang đứng vị trí thứ sáu thôi kém ở top 6 khoảng 6 điểm tuy nhiên ít hơn một trận nhưng hoàn toàn nếu như Liverpool đá tốt giống như trong những cái vòng đấu gần đây thì rõ ràng cái vị trí nằm trong top 6 hoặc là ít nhất vào trong top 4 tới cuối mùa thì khả năng khả năng có thể uh, Liverpool có thể uh, lấy được bởi vì Newcastle đang có dấu hiệu uh, dấu hiệu hụt hơi nha anh em đây nhưng anh em thấy Benford Brighton Fulham đấy và kể cả Chelsea thì cũng là những cái đội bóng mà lâm le cái vị trí của Liverpool cho nên cái mùa giải năm nay của ngoại Anh mình thấy rất là rất là hấp dẫn ở mùa giải năm nay đấy và những cái ông lớn đang bắt đầu dần dần là lấy lại được cái phong độ rồi còn lại những cái ông mà mà được đánh giá thấp ấy, những cái ông uh, ngựa ô ấy ví dụ Brighton, Brentford hay Fulham là ba cái ông này là đang đá rất là hay luôn anh em đang đá rất là hay luôn hoàn hoàn toàn nằm trong cái top 4 được đấy nếu mà đá tốt tới cuối mùa đó đó là cái phong độ còn tình hình lực lượng ờ, thì anh em thấy rồi Liverpool chấn thương rất là nhiều các cầu thủ uh, rất là quan trọng còn Gomez hay Keita và Arthur thì khả năng ra sân còn bỏ ngỏ trong khi đó bên phía MU thì Jadon Sancho, Shaw và cũng như Martial lại đang bị đau rồi, à, chưa chắc được ra sân. Tuy nhiên thì với cái đội hình này thì đủ có thể gây khó cho cho Liverpool rồi, nhưng chúng ta phải phải phải cần à, phải phải cần xem lại cái đội hình chính. Nếu sử dụng cái đội hình mà hai hai cái cánh này mình thấy khá là à, khá khá là khó rồi nghe. và sử dụng ông Fred với Casemiro thấy ổn rồi. Đấy và bị khoét vào hai cánh này, nơi có Malaysia này đó mà cái cánh này là cánh yếu nhất nè cho nên cho nên chúng ta phải cẩn thận đợi đội hình ra sân chúng ta xem như thế nào chúng ta hãy chơi bởi vì sao bởi vì ở thời điểm hiện tại thì cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra lại Liverpool phong độ không ổn định như vậy mà lại để cho Liverpool chấp 1 phần tư thì cái trận đấu này mình thấy khá là nghi ngờ trong cái kèo đấu này và nó đang hướng hướng cho anh em nằm MU hết đấy tuy nhiên thì cái kèo đấu này mình phải đợi vào trận mình xem cái đội hình như thế nào mình mới nằm đội nào nghe tuy là mình fan của MU nhưng mà mình chơi bóng ấy mình phải tỉnh đúng không mình phải tỉnh đó kèo này là kèo nguy hiểm khó đón ok nha anh em đó cho nên cái khả năng cái kèo này là cái kèo dụ để anh em nằm hết Manchester United đó tuy nhiên thì mình sẽ vào vào trận mình và anh em trong nhóm vào trận mình mới chơi còn lại chúng ta chơi cái kèo tài xỉu đi cho cho nó chắc chơi tài, tài xỉu trước đi rồi kèo chính chúng ta vào trận ta ta nhồi sau đấy nó dễ hơn giống như ngày hôm qua chúng ta chơi cái trận đấu Nhật Bản đó nè đấy vào trận nhồi trong hiệp 2 đó chúng ta có lãi luôn và kèo tài xỉu đem để ý là cả 6 trận derby nước Anh vừa rồi giữa liver và MU thì đều có tổng cái à, bàn thắng vượt mốc à, tài 2.75 đấy và 4 trên 5 trận gần nhất của MU thì đều có tối thiểu 3 bàn và hai ông này gặp nhau thì đòn đa số là đá tài và cái thế trận à, nó khó lường đó và bùng nổ bàn thắng cho nên cái trận đấu này mình vẫn dự đoán nó sẽ khả năng nổ tài rất là cao tuy nhiên thì cái tỷ lệ kèo tài xỉu thì hiện tại hai trái 75 thì bất quá thì nó ba bàn thì em có ăn nữa thôi đấy cho nên cho nên chúng ta phải đợi kèo hạ xuống tí đấy hai trái gửi ta vào cho nó ok và kèo này mình chơi cái kèo rung luôn anh em ở chơi cái kèo rung và và khả năng ờ, khả năng trong hiệp 1 à, ờ, hoặc là trong cái hiệp 2 mỗi hiệp đều có một đều có bàn thắng cho nên chúng ta canh chúng ta đánh rung và đặc biệt kèo này chúng ta đánh cái kèo gốc đấy chúng ta đánh kèo gốc mình thấy khá là ổn chúng ta đánh cái kèo tài gốc hiệp 1 đấy và xem xét cái khả năng chúng ta à, kèo tài gốc cả trận luôn cũng được đó còn cái lợi thế về chấp góc thì rất là khó nói ở trong trận đấu này bởi vì nhiều khi uh, Liver với với Man United nó nó nó nó nó đá nhịn nó đá nó ngang ngửa góc với nhau ví dụ là 44 hoặc là 5 năm ấy kiểu nó nhiều kiểu như vậy thì chúng ta chơi chấp góc thì khó đấy thì đó là những cái dự kiện cũng như cái uh, phân tích về trận đấu giữa Liverpool và Manchester United một cái trận cầu tâm điểm trong cái ngày chủ nhật của mình và anh em nào xem nếu thấy hay anh em nhớ cho mình có nút like nút đăng ký kênh và anh em à, anh em mà muốn chơi chung mình ấy thì anh em liên hệ qua cái Facebook của mình à, điều kiện để được chơi chung à, chơi chung nhóm là thứ nhất là phải có vốn ấy cái thứ hai à, là phải anh em phải có à, chơi chung trang đúng chưa đấy thì à, để à, tránh tốn thời gian cho nhau thì anh em thứ nhất có vốn thứ hai là có trang chơi chung và thứ ba là vốn phải mạnh mạnh tí đó vốn một vài, vài sĩ đừng đừng chơi anh em đấy vốn ít nhất một hai củ trở lên chơi cho nó dễ đúng chưa đấy vào người ta còn nhồi hoặc là cho đánh gung hoặc là bị thẻ đỏ hoặc là kèo bất lợi thì còn xây kèo kịp đúng chưa chơi anh em báo hoàn trận 50 củ 20 củ đấy thì thì thì anh em chơi như vậy thì làm sao anh em có lãi được đúng chưa đấy còn khi đã xác định nhắn tin mình thì phải có vốn đó, cái điều kiện thì mình đã nói rồi đó để tránh mất thời gian cho nhau à, vậy thôi thì à, ngoài ra sau khi xem xong anh em để lại cái cho mình cái bình luận bên bên dưới Liverpool có thắng được Man United hay không và cái tỷ lệ kèo này có thật sự ảo hay không đấy anh em để lại cái ý kiến quan điểm cá nhân của anh em để mình có động lực mình lên tiếp những video chất lượng hơn và à, anh em nhớ cho mình cái nút đăng ký kênh đấy nút đăng ký kênh à, đặc biệt là cái kênh mới chỉnh tướng bóng đá vip nha anh em đấy kênh chỉnh tướng bóng đá vip của mình à, để mình à, có động lực mình lên những cái mã kèo chất lượng hơn trong cái những cái giải đấu sắp tới ở trong cái tháng 5 để tháng 5 có rất nhiều giải đấu đó và đừng quên à, đăng ký ba kênh ở chỉnh tướng bóng đá vip để trình tướng soi kèo để trình tướng soi kèo mình đã lên cái trận đấu Việt Nam cho anh em rồi này anh em vào anh em xem nha đó để mình có động lực à, mình lên tiếp những cái video chất lượng hơn đấy à, ok xin chào và hẹn lại anh em vào những video sau và anh em à, muốn kết bạn mình ấy thì chỉ việc bấm vào mỗi cái à, video ở bên dưới nó sẽ có cái à, đường link Facebook ấy anh em bấm vào Facebook follow cái trang fanpage của mình nha và nhắn tin của mình qua Facebook này thì đó là cái Facebook chính chủ ok à, vậy thôi xin chào và hẹn lại anh em vào những video sau